Ok, hello anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của mình Mình là Quang Minh Gamer đây Thì hôm nay chúng ta sẽ xem một clip funny Vui vui do mình à, làm ra tại các trận đấu mà mình chết quá sớm Do những lý do rất là ngớ ngẩn Và um, một pha gọi highlight của thanh niên trong team Grab của mình nhé Các bạn xem video vui vẻ Và ai nó xuống trước mình rồi oh, Anh ơi đừng đừng anh ơi xin anh đừng nhớ ui không có súng à vãi vãi vãi tao hay được đạn mà chết tao ôi kìa hay đạn chưa? ui really nigga bắn mày kìa đi lui vào từ từ nhá từ từ nhá có thằng đang vào đây đang ra đây kìa không bắn được trúng đầu nó nhỉ Mày đạn kiểu đùa What the fuck What the fuck was that chết đầu game rồi Eco đang bị bắn ui ui ui ui thôi xong đi rồi bên trước mặt kìa có hai bắn nhau căng vãi chắc là hai team bắn với nhau dạ ăn nó ăn nó ừ. rồi hay quá còn một thằng nữa còn thằng nữa ngay dưới đi luôn ngay dưới đi luôn chúng nó vẫn đang bắn nhau kìa kìa kìa bên trái kìa rồi hay quá knock out rồi knock out rồi hay một pha gọi là cần liệt tim hai thằng kìa hai thằng kìa đấy đấy đấy ăn ăn ăn nó ăn nó rồi hay quá vãi tiếng silent chả biết nó đâu luôn kìa ăn luôn what the hell à mười mười bốn à rồi hay quá mẹ kìa kìa kìa kìa bên bên bên kia cũng tầng nữa bên phải bên phải ấy.